Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả anh em ơi Hiện tại anh em đang xem đây là chuẩn bị à, ban mình sẽ mở phiên đấu giá nha mọi người sẽ Ban mình và Ban Lê sẽ mở phiên đấu giá là phần thưởng thiên tử Thưởng tử gồm gì? Một con thói phiến cấp 5 kháng cảm 7, 7 ngày Và một rương bạc nà thiên tử Đó 9x gì đây? Kỹ năng 9x 2 cấp Uầy Mặt nạ thiên tử kỹ năng 2 cấp anh em à Mặt nạ này là kỹ năng 2 cấp Quá dữ luôn Và một cặp nhẫn vô danh đó cặp nhẫn vô danh này mang vào là kích cả set đồ nha mọi người đó rồi một rương hồn kim môn phái từ chọn 7 ngày anh em tất cả những đồ này là 7 ngày anh em ơi đồ thiên tử 7 ngày nha mọi người đó thiên tử 7 ngày rồi anh em cùng chờ đợi đi phong độ xong rồi anh em cũng ta diện 10 đấu giá nha anh em phong độ xong diện đấu giá nha mọi người À, vậy xíu nữa anh hỏi cãi sau nha anh hỏi cãi sau đây em nghe anh ơi hai hai ba khóa bảo hiểm anh là cái gì đấy hả mất mất cổng khóa khóa bảo hiểm đồ của anh ấy. À, à, anh em sắp xếp vị trí chuẩn rồi bị đấu giá năm ơi à, anh hỏi tạm thánh với anh mông ca chưa chưa rồi đợi đợi bây giờ em sẽ liên kết mít bên kia anh em sắp xếp vị trí bị đấu giá nha ok chưa anh em bên mình ok chưa rồi một phút im lặng bắt đầu nha ok rồi ok anh thành với anh em bên này ok chưa anh em ơi rồi, rồi à, bên này anh em đang đứng bên hai đông quá ba đông quá là cỡ này tiếp tục vô vấn đề chính mình đi bên này còn nhiều việc lắm cỡ đó rồi đầu tiên em sẽ đấu giá cái gương mặt nạ kỹ năng hai cấp rồi anh em đồ sáu cái này anh em ơi kỹ năng hai cấp 7 ngày nha mọi người cộng hai kỹ năng hiện tại cái này à, à, em không biết giá bao nhiêu giờ anh em thử nói thì bao nhiêu tiền lên anh em tại vì lần đầu tiên anh em ơi <laughs> một kim lên ok một kim vui vẻ nha lên một kim lên 100 xu rồi anh em đợi ý phòng tán nha mọi người hiện tại mặt nà thiên tử 7 ngày một ừ ok anh ơi hiện tại anh em mình đang liên kết biết nha anh em anh em nói chuyện ok nha từng người từng người nói thôi nha đừng có nói nhiều quá nhiều anh em nói đúng rồi à. anh em cứ chắc trên trên kia đây là được mà 5k1 dành cho anh Vạn Sự Tùy Duyên Đó anh em vô phiên đấu giá này mà Giữa băng lì và ngáo Nói chung anh em có chia điều cho vui 5k1 cho Vạn Sự Tùy Duyên Hiện tại mặt nạ này là sử dụng chọn được mặt nạ kỹ năng kỹ năng kỹ năng 9x 2 cấp luôn nè 6k dành cho Tâm Thánh Trời ơi cái này Càng ngang lúa à. Kỹ năng 2 ơi. cấp Càng lên lúa 6k dành cho Tâm Thánh Để em tập trung anh đấu cho với anh em cho vui 6k dành cho Tâm Thánh Tài biệt này là hiếm anh em Tại vì phi phong chưa có 6k dành cho Tâm Thánh anh em ơi Chúng ta sẽ bắt đầu phiên uh, lần thứ nhất 6 kim lần 1 30 giây sẽ nhảy nha anh em 6, kim 5 rồi kìa em 6 kim 5 cho Vạn Sự Tùy Duyên Tiếp tục sẽ là 6 kim 5 dành cho anh Vạn Sự Tùy Duyên Và chúng ta sẽ có lần 1 Và đúng 30 giây Khải sẽ tiếp tục lần 2 Và sẽ tiếp tục lần cuối Đó lần 3 là xong nha anh em 7 kim cho Tâm Thánh 7 kim lần một đó phiên đấu giá chúng ta đang dần nóng lên em ơi quá đẳng cấp luôn em ơi anh em đấu giá cao lương em hai ban cao bạn thôi bảy kim lần một cho tam thánh chúng ta có 30 giây để suy nghĩ bảy kim lần một cho tam thánh anh em ơi bảy kim năm dành cho vạn sự tùy duyên quá xuất sắc anh em ơi bảy ngày nha mọi người bảy kim năm lần một cho anh vạn sự tùy duyên 8 kim dành cho tam Thánh Rồi, rất là hot anh em ơi Mạch nào quá chất anh em ơi tiến hành hai cấp 7 ngày 8 kim lần một cho tam thánh đúng rồi anh em ơi 8 kim lần một cho tam thánh lúc nãy nó là anh sơn nguyễn ơi 9 kim cho anh vàng sợ tư duyên rất là hot anh em ơi từ 8 kim nhảy 9 kim luôn quá chắc anh ơi 9 kim lần một cho anh vạn sự tùy duyên 9 kim năm dành cho vợ lầm lúa vợ lầm lúa đành phải nhắc thêm 500 xu cuộc chơi đang dành gì cho ai đây 9 kim năm dành cho dạ, anh lầm lúa đang đấu giá đang đấu giá mày nè 9 kim 5 10 kim cho anh vàng sự duyên <laughs> quá wow, hay anh em ơi 15 kim cho chón không em AKK lại lên tiếng <laughs> chưa từ từ em dạ. vô phòng tán đi im lặng im lặng anh em im lặng im lặng im lặng 15 kim dành cho AK với mặt nạ 7 ngày cộng 2 mặt nạ thiên tử cộng 2 kim anh 15 kim lần một chúng ta sẽ có 30 giây suy nghĩ quá xuất sắc anh ơi đẩy phát một lần quá dữ quá dữ nè mời Chúng ta có 7 ngày nè em ơi, mặt nào 7 ngày rồi nha. 15 kim lần 1 cho AKK. Chón không em là anh KK nha anh em. Anh hai lên một cái một Chúng ta có bao nhiêu giờ để suy nghĩ nè em ơi. Lên một cái đứng hình. <laughs> đứng hình hết luôn. Ờ. Ừ. Không sao em, anh em đang đấu. Cái này là skin 9x 2 cấp đúng rồi anh em. 15 kim nói chung cái này thì à, cặp vô danh nữa nó hợp lý nữa 15 à? kim lần hai anh em đọc cho kỹ nha đó hai cái kỹ năng chín ít anh em ơi 15 kim lần hai hiện tại là còn một cam một một không hai đúng không nam một không hai đúng không rồi mạch nạ thiên tử cộng hai kỹ năng chín ít em ơi Vai Chốt nha Nga Kỳ Lần 3 Rồi xong tiếp tục mỗi một bên à, Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với Rương Rương Hồn Kim vũ khí thì chọn 7 ngàn em ơi à. à, Hiện tại bây giờ thì chúng ta vẫn là một kim Lên 100 xu một kim lên 100 xu anh em trải nghiệm tiếp tục anh em ơi Rương Hồn Kim vũ khí 7 ngày 7 kim dành cho anh bé Bắc Bảy kim cho anh mê bắp Anh em nào đấu giá được gì từ Thiên Nam giúp dịch giúp em luôn em ơi 15 kim dành cho Tam Thánh rương một khí 7 ngày 15 kim dành cho Tam Thánh rương một khí 7 ngày Trời ơi quá dữ quá anh bà ơi Anh em ba chơi dữ quá Mà bên anh em L có ai nhảy nữa không anh em ơi 15 <laughs> kim 15 kim rương vũ khí 7 ngày anh em ơi 15 kim lần 1 15 kim lần 1 dành cho anh Tam Thánh 15 kim rơi một khí 7 ngày em ơi 15 kim lần 1 Chúng ta cùng suy nghĩ em ơi 30 giây Khải sẽ nhảy lần 2 nha Nam Rồi còn 10 giây Chúng ta sẽ lên lần 2 Rương một khí bằng kim 15 kim dành cho Tam Thánh lần 2 Quá xuất sắc quá dữ nè em ơi 15 kim năm cho anh Vạn Sự Tùy Duyên Rương một khí bằng kim 7 ngày 15 kim năm anh em nào cần lên anh em ơi đó anh anh anh chờ cái thứ hai anh lên anh cừ kìa 15 <laughs> kim 5 lần 1 dành cho anh vạn sự tùy duyên chúng ta sẽ có lần 1 15 kim 5 lần 1 cứ 30 giây chúng ta sẽ bước 15 kim 5 lần 1 anh em ơi Hiện tại phiên đấu giá chúng ta đang hết lên em à 15 kim 5 lần 1 Hiện tại đây là rương vũ khí của kim 7 ngày nha mọi người về đâu ra tịch Khải ơi? Thương nhân Nam anh ơi 15 kim năm lần 2 Còn 30 giây cuối sẽ chốt nha Nam 30 giây cuối sẽ chốt Có vẻ như là đứng à, vị trí 15 à, kim năm rồi Nam ơi Không ai lên rồi Chúng ta còn 15 giây 15 giây để chốt cái rừng vũ khí này 15 giây để chốt rừng vũ khí này Ok anh ơi Đây chốt rồi vũ khí 15 kim nam anh em nào được vũ khí gì dùm em anh vạn sự tự nhiên thương dương nam giao dịch em anh luôn anh ơi lời lòng ba chốt thương dương nam anh ơi rồi tiếp tục đây là con bông tiêu thối phiến một kim lên 100 xu hàng hết cuối cùng là cặp nhẫn vô danh chúng ta sẽ đón cuối cùng cho nam liệu ai sẽ hữu một cặp vô danh hai kim cho Đông Phương bất bại với con ngựa 7 ngày. năm kim. 5 kim. Ôi, 5 kim vào làm lúa ấy xa xa canh lúa ơi năm kim cho vợ làm lúa đầu tiên em ơi năm kim cho vợ làm lúa em ơi đúng rồi anh trải nghiệm thôi hôm trước em đấu năm bảy kim của năm kim hơn cũng vậy thôi năm kim dành cho anh lúa lần một đó sẽ là lần một nha năm 30 giây để anh em suy nghĩ dành cho lụm lúa năm kim những phần quà này em sẽ đỡ lại phần thông báo để anh em xem nha đợi tí em sẽ chia lại cho bên kia một nửa nha anh thiên tử Bình đó đâu giá Rương 9x à, Rương skin 9x 2 cấp Bằng 15 kim Rương vũ khí Hoàng kim 15 kim 5 Rồi ngựa 7% 5 kim lần 2 cho lúa nè em ơi Ngọt rồi <laughs> Lần 2 cho lúa nè em ơi Chúng ta có 30 giây để chốt con ngựa Cho anh em suy nghĩ 30 giây cuối để chốt con ngựa nè em ơi à, phần thưởng lần đầu tiên á anh Thành ơi lần đầu tiên bọn em được á nên là anh em ai cũng hóng trải nghiệm á <laughs> anh em ai cũng muốn hóng anh vạn sự từ duyên đâu tư nhân nam vô giờ giúp em vạn sự từ duyên ơi 15 kim nam đưa vũ khí rồi chốt anh lúa ơi giờ giờ giúp em con ngựa năm kim anh lúa ơi dạ. kế bên em luôn bên ok em. bạn giao dịch giùm em luôn ủa anh lúa gất gất tiền à lúa 5 kim rồi hàng hot nhất cặp vô danh hai nhẫn vô danh cái này là anh em lưu ý là mình mang một cặp thì nó mới kích nguyên xét đôi anh em không thể đó một chiếc được nha <laughs> đâu đóng chiếc triệu lô là đóng ghê quá nè ơi anh hứa đồ nét 100 k đâu thiện đi à anh anh anh ờ, anh ấy đồ, hứa đồ nét 100 k rồi nha anh Khang Nguyễn ơi nãy đồ nét khá 100 k rồi nha rồi rồi đến hàng hot nhất ngày hôm nay anh em ơi của trận thiên tử ngày hôm nay thì anh em của chúng ta được một cặp vô danh hiện tại cặp này á thì em không biết giá em có ghi là một cặp nha anh em một kim anh em đấu trải nghiệm lên 100 xu đó thoải mái một kim một cặp 5 k dành cho gạn áo tại cặp này thì thời gian 20 kim dành cho tam thánh kim dành cho tam thánh một cặp vô danh cho em 7 ngày cặp cặp vô danh dành cho tam thánh 20 kim đó quá chắc chưa anh em tam thánh 20 kim kéo ăn bỏng vô đối <laughs> hiện tại anh tam thánh quốc phát 20 kim là đứng hình luôn em ơi đứng hình luôn cặp vô danh hay lắm 25 kim năm đối thủ ở hai mươi mốt dành cho hát vừa cuốn quá chắc anh lên quá dữ rồi tất cả anh em đứng hình Hiện tại anh em đọc cuốn đã đang lên cái bước đấu giá đó là 21 kim lần một Ở lần này chúng ta sẽ có số 60 giây đợi chốt nha anh em số mùi dây được lên lần 2 và lần 3 nha lần này hằng hot này mà 21 kim lần 1 anh hai chơi anh cuối không à anh hai chơi bước à? cuối mà kìa vô danh em ơi 21 kim 5 Hiện tại bước nhảy đã dành cho anh Vạn Sự Thì Duyên với 21 kim 5 Lần 1 Chúng ta sẽ có 60 giây đợi lên lần 2 22 lên cho anh Cuốn Trời chưa kịp chắc anh Kiên luôn á 22 cho anh Cuốn Chưa kịp chắc anh Vạn Sự luôn nha Thông cảm giùm em à, à cái này 7 ngày nha em ơi nếu mà nó ra cái gia hạn thuật á thì anh em có thể cứ gia hạn mà xài thôi đó đơn giản cố gắng anh em muốn kiếm gia hạn thuật anh em phải chiếm được cái bánh thuyền đặc biệt thì mới có nha hiện tại chúng ta đang lên đến mức là 22 kim lần một cho hắc vô cuốn năm độc à, à, à, quá chắc anh em ơi đúng rồi 7 ngày anh em 7 ngày một cặp nha anh em 22 kim lần một anh em ơi chúng ta còn 30 giây đợi lớn lần hai một cặp kỹ năng vô nhanh trời ơi ngon quá phải ờ, chân này rồi đứng hình hết rồi 22 kim đứng hình rồi 22 <laughs> 22 kim năm à 22 đứng hình rồi hiện tại chúng ta còn 10 giây để chốt lần 2 lần 2 sẽ còn 60 giây cuối cùng sẽ là chốt luôn lần 3 nha nam hiện tại đang đứng với con số 22 kim lần 1 dành cho cuối nữa em ơi và chắc chúng ta còn 10 ờ, giây 10 giây lên lần 2 lên lần 2 Hiện tại cặp vô danh với giá 22 kim dành cho anh Cuốn còn 60 giây đợi chốt nha anh em ơi. 60 giây đợi chốt luôn cặp vô danh này dành cho anh Cuốn. 22 kim quá rẻ em ơi. Anh em trên kênh YouTube em còn bảo 30 kim đấu đi kìa anh em. Xong cả lên em. Cắt trên tới giờ Rồi anh Phong. 221 sao sao sao sao. <laughs> cái đó thôi. cái đó chấm vang thôi không tính không tính phải vào phòng mới tính đúng rồi rồi chúng ta còn 30 giây đợi chốt cặp vô danh này cho anh năm độc nô một server đó 22 kim thì khoảng ờ, một triệu ờ, một triệu ờ, một triệu rưỡi hơn triệu sáu nè mà còn triệu sáu còn triệu sáu rồi chúng ta còn 20 giây sao anh ơi đi đạp kim rồi đấy ok anh ơi sao qua đấu luôn anh anh hai thôi thì không cua đấu ừ. Đây 10 giây cuối cùng 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Chúc Rồi Cuốn giao dịch à, Anh Cuốn giao dịch em 22 Anh Văn sợ giao dịch em 15 kim 5 Thương nhân đang giúp em anh em ơi Rồi để em tính Còn mình cứ giao dịch đưa cho tí bắn tiền cho Ok anh ơi để em giao dịch cho rồi, Khét xong. Đấy. Khét đấy. Ờ, à, khả tổng lực Đây anh giao dịch anh này Anh vàng sợ là tí nữa em giao dịch giờ à, cho anh Thành luôn là sao anh Thành ơi. Đây anh Cún này giao dịch này Ok, vàng sợ chưa thấy. Đây anh ơi, cứ nhân nam giúp em. Em tưởng là tích góp ra bao nhiêu em chia lại em trừ vào bên đó. ok thì em gom chia đôi đó. Rồi à, để em tổng nha, em tổng cho anh em xem nha à, anh vạn sự cái gì giao dịch luôn này còn còn để em chịu đôi cho thương dương nam anh ơi thương dương nam anh ơi để em chịu đôi ra xong gì đâu hiện tại bây giờ thì uh, em tổng nè 15 rương anh nghe rồi đây này bạn sĩ tự nhiên anh này à, đấu giá một rương vũ khí 7 ngày một, một năm kim năm dạ, dạ, dạ, rồi hỏi, hỏi, quan cầm, quan cầm. Rồi đây em em giao dịch kim em này nữa nha. Anh cún là mượn anh cún mượn em 22 kim đúng không? Ờ ok. Ok. Anh cứ ờ, từ từ để em tới em giao dịch mà có, em có đây. ngu rồi cái mặt nạ này thì mẹ nói trùng mẹ cái mặt nạ kia. Ờ là anh ờ, ủa em đợi để em thoái 500 xu để em tới nha. Để em thoái 500 xu. là anh đây. Mặt nạ làm ở đây. À, đây, đi, 500 xu anh vạn sự để em tới nha để em đi nó xuống á cái mặt lạ này để tới nha nè Để à. tới nha à, Hiện tại bây giờ em chốt cho anh em xem luôn nha Cả hai bang đều nghe hết nha Hiện tại Rương Rương mà skin 9x 2 cấp 15 kim Anh em cùng ngồi cộng với Khải nha nè 15.000 xu Cộng này. Sao anh ơi 15.000 <laughs> xu này Cộng với rương vũ khí hồn kim 15 kim năm Cộng với ngựa 5.000 xu cộng với nhẫn vô danh 22.000 là tất cả anh em thu được 57.000 năm chia cho 2 thì mỗi bên được 28 750. 28 750. Mặt nạ này nó đéo ngon bằng cái mặt nạ ấy rồi. Đây nó chỉ cộng một cái kỹ năng 9 nít thôi mà. Đúng rồi, 57. Cộng 2 Hai cái năng 9 nít hai kỹ năng 9 x năm bảy năm năm bảy năm rồi ờ mình cứ tưởng là nó cộng với cái kia rồi từ đầu yeah. cộng tất cả à, anh phong anh tưởng cộng tất cả à ừ. bạn đọc anh rồi ờ, hai một cuối này anh thành gì tương nhân nam em giao dịch luôn anh ơi 28 bảy trăm đem đem bỏ vào bên kia cho anh em xem nha em cục em đẩy qua bên phòng uh, phòng chung nha em anh thành này nói em em em comment phòng chung nha mày đưa cho cái mặt nạ này rồi anh nắm cho em đi đậm đổi số em em phát lại cho anh uh, kia này anh nắm rồi cái mặt là ấy cái này cái mặt là này cơ anh vàng sợ gì nhận là 500 xu giúp em anh ơi đang mua danh này không tự nhiên nam à. nhìn già đấy mỉm mày xấu quá cả lìn các bạn đã đây ờ, này mà ờ đấm lái xuống thân đấy chọn phái đúng không ờ cho nhìn già cho nhìn bắt đây em lóc ạc anh em đợi tới em lóc ạc kim nữa quay thùng già vàng sao tôi duyên chán đến trong xu nè anh ơi Em dịch cho em Đúng không thất công luôn mà Không thất công nữa Chồng phát cái vàng à Không thất công luôn rồi đấy Đâu đâu anh đứng ở đâu ấy là vô tay thành anh là như thế này Đúng thằng già không thất công trông nhìn cầm bình rượu chồng chán đời không mà Sâu ờ, ờ, ờ, vãi nhờ Con con đầu vãi Ờ đây này Đẹp đấy gì Nhìn thấy ghê đấy Đọc hàng đọc hàng đọc hàng Cái vàng gì á nhưng mà ờ. nhà như cái này đúng cái ăn rồi dạ, dạ. ờ, là tao bị ờ. cho nó tự làm phép ờ. đi bất ơi đợi em tới nha anh, anh, anh, anh, anh thành ơi em đang làm kim trông nhiều vãi đái luôn mà chú bảo là chú bảo thế là có cua hôm nay đấu giá được 57 cái máy lần anh em ơi một quà thiên tử anh em mình đấu khét quá cái kia luôn mà hai chục kim đi đâu nhìn giả bẩn quá mẹ anh coi trông em đẹp ra không mày mày bây giờ thì đẹp trai rồi à, rồi cặp vô danh em đọc cặp vô danh ai chịu nói trời <laughs> làm tí nữa nhưng mà Lên đọc ờ. mà anh anh anh anh anh anh em đọc mà đi mang cặp vô danh thì sao mà gặp nghe mi cái bàn đánh lại được thôi mai nghỉ liên đấu gặp phú <laughs> không không biết anh em bao nhiêu ừ. rồi làm tí Đi à, hiện tại em sẽ giao dịch bên cho ờ, anh băng ờ, băng hàng một cuốn thì 28.750 xu để em tới 750 xu rồi giờ anh dạ, vâng. Thành ơi tìm cho thằng cuốn cái xây năm độc qua mình đấu luôn năm độc á dạ, vừa rồi vâng. nó nó bán có năm kim kìa anh cho năm độc à, ừ. ở đâu ra một boss nè dạ. không bắt nguyên quán rồi à ban mình thì em ba ba của thằng boss à tương nhân nam tài ơi lên ba ca lực tay à Ừ, đeo không thôi nó lên 3k được tay rồi. Mà đấy mang ra năm động hơi bị ngon luôn anh. Trong quan mình có mượn đi anh, mượn đánh liên đó cho xong anh ơi, hợp lý ấy. Anh Cún ơi. Ừ. Thấy con người kế bên anh chất phải nha. Má 28 kim. Nó mà được dạ. Anh cái cái cái xoáy đi. Ok anh ơi. 750 xu đủ chứ anh ơi, anh Thành ơi. Lô lô. Giao dịch ăn việc ngáp rồi. Không mình tử ấy cuốn đây. Thân này. rồi. Đây, Rồi đấu nha anh Ok anh em. Rồi phát bên đó này. Rồi cảm ơn em bên L đúng nha. Ok anh em ơi. Rồi em sẽ phát luôn bên này. Giao dịch anh ha. Rồi em tắt mic bên này cá nhanh em. Rồi em tắt mic bên kia rồi. Đây đây ai anh em nào vô cho robot em. Tướng nhân nam à, này. Cún hấp hấp 5 đồng. Cái gì đâu đâu đâu quá chắc em ơi ok anh ơi đúng ác đúng ác là thiết bị vệ sinh này gì à chưa cuốn này dụng ý đúng rồi đúng rồi đấy ăn cuốn ờ, đeo lên cặp chu danh đó em đeo luôn cái đau này phải đây là độc tử hết luôn phải đúng rồi đúng rồi đúng rồi kiểu này kiểu này em đam độc tử luôn đúng rồi ờ, lấy đam lấy đam đại luôn anh ơi tám cái ba đợt tay vãi cảnh rồi <laughs> <laughs> vãi dữ bình thường đúng rồi rồi ôi mang khét nhá giao dịch cả ơi không anh xem nào à cái cái ờ, hiệp cốt đeo nữa đây, đây nghe phong anh xem là cái này là lên bao nhiêu à anh mang người bộ hiệp cốt không em để em giao dịch cho một cái người bộ hiệp cốt anh ơi không một cái ngọc bộ hiệp cốt thôi một không này nếu một cái ngọc bộ hiệp cốt thì đúng rồi một cái đầu lấy căng băng cái ngọc mình đánh luôn đúng rồi lấy găng băng người mày khỏi đánh luôn anh Ờ. nhưng mà không sao đây đây đây em vứt cho anh ngọc bò hiệp cốt cực phẩm này em đẩy đồ luôn cho anh này đây Hiểu nhận. anh em nào muốn trải nghiệm không? Đây. Đâu đâu Tương Dương Nam anh ơi. Anh Cún ơi. Đó, giao dịch con con con luôn. nè, vứt cho anh cái ngọc bò này nữa này. Không, cho thuê cho thuê lại là phải 1004 kim ơi. anh cố giao dịch cố nơi ơi. Em. em cứ vậy nha. Đâu đây thấy người bò em chắc không đó cực phẩm luôn nha anh em ờ. rồi đó anh cuốn bạch đồi xong anh khải cho anh em xem thử anh cuốn lên đồ như thế nào nha thôi đưa cái vòng đây gá cho anh xem cái này gá ok sao em nghe anh ba ơi. đợi em tí nha mười lên kênh bang đi lên kênh bang coi kênh bang kênh bang kênh bang kênh bang dạ, dạ, dạ. rồi anh phong ơi rồi đây cho anh em xem sẽ đồ quân cuốn sau khi lên kẹp vô danh. Ở đây đây. 5k6 à? mà lên 8k6 lần tây. Ôi 3000 lần tây, vãi cả đồ. Đây à? nè. À, khủng quá. Ôi giời, ôi giời, ôi giời, ôi giời. Không 6k8, k8 ờ, sao? Anh nhìn thành nữa. Anh nhìn thành nữa. Bóng bóng của anh ờ, bạn sự thì anh mở ra bóng 38 ờ, đặt móc nè. Ừ, ủ ngon. đạt móc luôn rồi. Nó chỉ bị dạ ờ, đúng rồi, nếu đạt móc thì là được rồi. Ngon, 382 đã. Nó có gia hạn được không? Làm gì có gia hạn thuật mà ra anh. Ờ. Nó không gia hạn được đúng không? Không, một tuần sau lại hết mà. Cái bên này làm gì có gia hạn. Trời ơi. Trước bên em có thôi. Không không, mang Bây mang dây nam động ngon hơn năm. Này. Ờ. Bây giờ nếu mà đồ gia hạn được ờ, chỉ có hai cái của em với của thằng Khang Mi ấy là gia hạn được tầm 20 ngày. Tại sao lại thế? thì Đây. ở bên kia mang sang mà anh ok giờ này em tiếp tục đấu giá đấu giá mấy cái vật phẩm này đã gồm như bị phát ngày mai sẽ phát lương 3 ngày nha em ngày mai sẽ tiếp tục phát lương 3 ngày rồi tâm thắng anh ơi phải... anh kéo ra luôn nha cái đông bảy Cốc cho anh lên đi đâu có ai lên nữa đâu Ơi Hai kim anh em ơi rồi anh, anh, anh linh chốt hai kim anh ơi giao dịch em luôn tiếp tục em ơi quả ơi quả ok để em tới đây quả giao dịch bạn này làm tiếng nhạc này dịch này rồi uh, tương dương nam gì giúp em anh em ơi chín viên à, chín em uh, còn tiếp tục này rương vũ khí nè em ơi trang bị tiếng bọn bên này vũ khí một này tím này ba rương vũ khí trang bị có hai rương vũ khí một hai ok hai rương vũ khí nha nam hai rương vũ khí 500 xu cộng với ba rương trang bị luôn nha đó là tất cả là là x2 ba rương trang bị tất cả anh em là 500 xu lên 50 ừ. đó được nè mã này mã mã trang bị được cái gì ta à, đồ à, phôi tím sáu dòng anh phôi tím sáu dòng ba rương trang bị đúng rồi thì ba rương trang bị là quần áo giày đai lưng rồi đó hên xui á rồi em vứt anh cái em donate anh thêm cuốn tay thì kinh này, ba thiếu lắm. ba luôn trang bị. Bỏ không, không là gì hết. rồi, Ê, 500 xu. Bên kia anh lúa này, chấm bên kia giùm em á. Qua là anh bấm lộn. Rồi tổng đâu giá hôm nay được không? 500 xu dành à, cho anh Lượng. Anh Louis trước à. Ờ Louis trước, lên anh mua xu anh ơi, lên đây mua xu đi. Ừ. Ba cái thứ ba dương trang bị là cái ra cái gì? Ờ, áo nón bao tay này nọ đó anh vũ khí sáu dòng với lại à, cái kia đồ áo hai rương sáu dòng ba rương trang bị đó ra vũ khí xin cây bổng của anh, à, anh nha còn ai lấy quả hồng kim nữa đợi khả phát luôn nè em ơi anh lấy nè ok tự nhiên nào nhầm em giá các lượng như vậy này ok anh ơi Tạo giờ quả thì không còn nhiều, khoảng tầm 16 quả nữa thì em phát mọi người một quả thì vui nha. Giao cho anh Tùng ơi. Ok ok. Ừ. Tại vì nhiều anh em hỏi người một quả cho cắn cho vui nữa. Cố gắng ngày mai hoạt động thì có tiếp thôi. Cứ hoạt động nhiều mình sẽ có nhiều. 500 xu dành cho anh Lâm Đức Nhạn trước này, không ai lên nữa đúng không anh em ơi? 6 à 650 rưỡi, 650 rưỡi. Ok, 650 rưỡi. Sen giao dịch này Sen ơi. À, mạnh anh bảo báo rồi Xém rưỡi, lần một Hôm mồm luôn nhanh em ơi Này nhanh nhanh em ơi Kim chơi đài, mở kim chơi đài Rồi Mà anh bảo ờ, bật giao dịch lên đi Bật rồi à, ờ, No mod giao dịch em ơi Rồi chốt xém rưỡi anh ơi Ok Rồi tiếp tục chúng ta sẽ là hằng hot Đó là hôm qua Em đã cắn hai bát vào rương rồi Tiếp mình tới tiền nhà Bản Giờ hai cái bát rương tiếp theo Em sẽ đấu tiếp theo Ít hai Bằng Ờ, có à, không không không đi đổi giùm em 30 xu lên 10 xu em tiếp tục em kiếm phi phong anh em anh em nhường em em lấy phi phong cái này mời wow, kiếm cái phi phong đặt móc mà mua mở hai cái không có gì đâu mua tiếp tục hai cái nữa nè ba trăm hai ba năm má anh ôi dạ đủ xanh gì dữ vậy hay lắm anh Nghi ơi lấy hay lắm em ơi mà anh bảo dịch hay lắm <laughs> ấy ra ra anh anh tâm thánh con bán em tâm thánh ơi độ tâm thánh khè sao vậy tâm thánh khè sao vậy ừ, mình thiếu cái mặt nạ này cái phi phong này mà bốn trăm rưỡi anh em ơi bốn trăm rưỡi năm trăm cho đông hướng bài ngừng ngừng mà ngừng á đậu ngừng cho tới anh năm trăm mười hai gương hai gương hai gương anh hai rương anh đó đi anh năm mươi trăm 520 Đồ cần dữ người ta Thôi À đâu Cần dữ ta Số 1 Giao dịch gãy ơi Giao dịch Đàn ơi 601 một em ơi hai rương ok sáu trăm một anh em trời ơi sáu trăm rưỡi căng dữ ta rồi anh có không rồi để hai đứa bay mở đi à, à, một rương còn ra bảy trăm xu mà ủa chứ anh anh anh anh anh, anh, ninh hôm trước có năm ngày làm hết rồi à hết rồi buồn đều bán dữ ta bảy trăm còn bốn ngày mốt nữa ờ. ừ rồi ok anh ơi Dương ok chốt em 700 nha anh tí em dùm lấy à. Tiếp tục em ơi còn uh, cuốn vào lắm bằng tịch X3 dạ, bằng uh, 900 à, xu lên 10 Anh em nào cần lên anh em ơi mình bắt Võ Lâm chưa? Thiên mình bắt chưa? Bảy trăm xu. À dạ rồi rồi để Anh em lấy quả nữa không em ơi? Còn một hai quả nữa nè anh em ơi. Ok. 900 xu dành cho Lưu hết Anh Cún này là giao dịch anh Cún này. Thôi cho anh Tài nó quất trước đi để nó đang đang đang làm mà à, à, à. dạng như à, cho fan đúng không Tài? Ờ. chín trăm lần một chín trăm lần một coi ba là vào lắm tịnh em ơi em có đấu đâu mà fan à, ờ, đây đấu làm tiếng nhạc làm tiếng nhạc rồi chốt làm tiếng nhạc 900 luôn em ơi em chưa được môn mà đấu gì đây đi anh Đông Phương này lấy gì ta quả không kìm anh ờ. đây đây đây đây một còn gì một cái hộp tối phiến rồi em ơi cái này anh em đấu nè ờ, một trăm xu lên 10 hộp tối phiến mở ra là đọc ngựa ép ngựa đúng không đúng rồi cờ dẫn cáp bán hơi bị cao nha cái gì đấy cái gì đấy hồi tôi phiến thằng hiếm ấy sau này anh, anh ép ngựa đó sau này anh ép ngựa đó một trăm hai hạn sao ép ngựa à có hạn có hạn cứ mở thôi anh một tháng mà trời ơi cái này à, mở được hai trăm xu sao nó không được chụp phải ra sao không được là là 200 xu Tí đâu đâu Hợp tác phiến 200 xu anh ơi Mở ra là phải mở ra là không, không hạn nhé Đúng rồi mở ra vô hạn chứ sao Vô đi con Xí nữa bà vô 200 xu Bàn này nhiều anh em chưa hứng thú này mà 210 Ok 250 Của anh em đấu ở đâu ấy Phòng tán đâu giá Tán đâu giá như nãy giờ hành vâng, xá, hành sáu <laughs> Cái này á, thành con kim này mở được 4 năm là em vô tiền Đó anh nói luôn Cứ mở được 4 năm là vô tiền ừ. <laughs> Cứ cục 4 năm là có tiền Đúng rồi anh chơi server kia biết mà 4 năm hiếm lắm, không có luôn Rồi, 260 em ơi Cho con kim nó trải nghiệm đi Ờ 6 à? ừ. anh anh lên để em em phải trải nghiệm anh cuốn trải nghiệm đi ép lần hai cái dạng cho mấy mà ừ cái ờ, phòng nào phòng thiên tử cũ phòng thiên tử cũ anh ơi hai trăm bảy cho anh cuốn nha đó rồi rồi ok hai bảy cho anh cuốn phải lấy hai cái bắt vào rương Má trước mở hai vào rương không có gì luôn hai trăm tám hai trăm chín mở trời ơi và làm tịch làm cái nhạn giao dịch dùm ba trăm xu này à, chết tôi độ dân nhạn ơi một vài lắm một tịch nữa nhạn ơi ba mươi sáu ba trăm mốt à đây người đây ai ai cần cho luôn anh em nào cần ba trăm ba cho anh quýt nhạn ơi giao dịch nhạn ơi đây ba mươi sáu ba rưỡi cho anh kim cành quá cành quá một kim vậy cành lắm anh cuốn ơi một kim đánh KS đổ lỗ em ơi mở ra ngựa lỗ đấu bảy dòng xu mở ra ờ, ngựa lỗ cứu nó mở ra còn bốn năm là lời rồi đúng rồi ra bao nhiêu bốn năm là bốn năm kim duyên ấy đừng có đùa ờ, thì không ra đâu này sau này nó mà nó nếu là nó mở là bốn năm đâu có đâu bốn năm không có, dạ. không có hiếm lắm nãy nãy anh thuê mình anh hố anh tự mua hai cái này đọc liền đấy đâu đọc là kỹ năng 9 nít mà hai cái năng kỹ 9 nít bảo từ lúc bảo từ lúc mới có 10 kim mà ừ một kim nha danh quýnh chắc vẻ là đứng rồi anh em ơi đứng của mình em một kim rồi chốt anh ơi thằng băng, băng mình à ờ thằng băng mình à đúng rồi anh trong băng mình đấu mà bên kia đâu có đấu được kia đâu đấu đâu anh của mình đấu này đấu hay đồ đồ băng mình mà ừ đồ băng mình mà rồi rồi anh em xong xuôi nè đứng yên một tí nha anh em ơi em chốt cái danh sách này gái rồi anh em chuẩn bị đấu tiếp hai rương kim phái và phát lương hai kim hai rương kim phái luôn nha anh em ơi cái này là khai chốt cái vật phẩm hai ngày ấy. Một phòng hai ngày này Ba mình tổng đấu giá được bao nhiêu đây hai ngày Được 5 kim 250 Còn dư 7 quả ông kim ai ai cần cho tiếp Khả ghi tổng đấy Đấu giá Đấu giá 2, 4, 25 Bằng 5 kim 250 xu Rồi Ngày mai phát luôn 3 ngày Biên dạ, dạ. 2 ok đây có đỡ. đó cứ gom đã anh ơi anh cứ gom đi em ai, có viên một không ai có viên một ờ, viên một không có rồi này tiếp tục này rồi hai cái này là bắt đầu phát lên em ơi hai cái kim con phái này cấp này đi cái này đỡ kèm nhau quỷ được phát lương ba ngày là được mấy kim không ạ cái này là kèm nhau quỷ được phát lương 3 ngày anh nam rồi bây giờ thì bắt đầu rung kim con phái này em ơi năm kim lên 100 xu rồi anh em trải nghiệm lên Nam Kim nè em ơi Nón vô ma trong này Nón Thúy Yên đang em ơi trong này nè em ơi Anh em nào đang cần nón vô ma đâu Trong này đó anh Lúa Bao nhiêu bao nhiêu Nam Kim hơn Nam Kim kìa năm trăm xu cứ, cứ đảo lần rương cứ đầu rương vậy à Đúng rồi anh Ồ Chứ là đâu hết ai đầu ra Nam Kim nón vô ma trong này ấy Anh Hùng ở đó anh Hùng đấu giá đi anh Nón vô ma đấy Tìm bố Đen <laughs> lắm chưa đủ rồi Ừ ok anh ơi Nam Kim mốt Nón dạ, vô ma trọng đó Đúng rồi, hồi trước anh em mình mở nón này toàn môn vô ma đó anh Rồi, 5 kim mốt năm năm kim một lần một năm kim một lần một em ơi rương kim một phái tầm này anh em có bán đi em ơi anh lúa rồi áo cây bàn trong đó đó anh lúa ok em năm kim một lần một 5 kim một lần hai rồi có khi chốt mình lúa hai rương luôn nhờ lúa lúa lấy hai luôn đi lúa lấy hai rương luôn đi thì lấy hai rương luôn đi rồi 10 ừ. kim không trăm 10 kim hai 200 xu ok thì cứ chia ra một rương là 5 kim mốt em phát lương thôi ok chưa ok rồi 5 kim mốt tầm này không ai đấu nữa thì cho nhanh em ơi tại vì tầm này nó có giá đó thì không không hơn được

bách bảo dương à? ờ bách bảo dương để cho anh nhé phải nhé ok anh ơi nãy em mới mở hai rương lỗ lỗ sắp mạnh anh đây anh, anh, anh, ừ. thiếu một cái bánh cúng nghiệp ok cái gì em mở em được có em giao dịch cho ờ. nãy mở mà không có ok anh luôn bốn sáu không không đợi em chút chia hai em tính lương á mỗi anh em tuân một là 170 xu đó có lương chưa tiếp tục nè lúa giao dịch đây nè 170 xu. Tuần 1 là 170 xu là sao? Hiểu Là tuần 1 là tuần 8 giờ được rồi đó anh. Là mỗi người 170 xu kèm với 33 500 à. xu nữa. Đó. Tuần 2, không coi tuần 2 là bao nhiêu. Ừ, hai được. Tuần 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ủa tuần 1 lúc đó em chụp mình chưa anh 8 9 10 11 12 Tuần 2 là 22 người Có em có em ừ. em ờ, Nhìn hình anh, nhìn hình anh luôn nhìn hình Có mày có mày Ok ok chia mà anh Phong em có em có nhắn Facebook cho anh kìa ờ dạ, bốn nghìn sáu chia cho 22 người tuần 2 tuần 2 thì sẽ mỗi người sẽ được 209 sâu đó rồi xong ok lố đủ này đủ hai tuần ờ, đây chia chia chia chia đôi chia đôi chia đôi chia đôi mà ok tại à, tại để em nhắn cho anh cái anh em uh, tư nhân nam nhận lương uh, hai rương hồng kim rồi em ơi đâu má hai cha này âm thầm mở gương uh, ờ, 4K nữa nè. Chim ờ. ba chim ba chim ba xin lỗi. Chim ba luôn à <laughs> Đấy 15 gì 15 gì. 15 chương chưa ba. Ôi ngon rồi anh. Ok ok anh. Dạ, có, có, có anh cuối nào? Thế thế từ cuối anh mai mai mai anh ba nhạc nén chứ không. Anh coi. Hai trăm mười chín số. Anh coi. Mày à? định la liếm gì Thôi anh em bớt lại đi mỗi người bốn nó cún ba. 209 trăm lẻ chín em không mở đâu đen à, đen lắm ờ, hả đen chia ba chia ba chia ba chia ba đi ok ok anh ok anh à, ờ, anh ờ. té một rượt té một rượt ở đâu ở đâu ở đâu lúa lúa anh em đấu giá cành quá nam ơi anh em đang xem cho băng ngáo một like chia sẻ chơi anh em ơi nói chung là băng ngáo vẫn có tinh thần 300 anh em đang xem đến bây giờ rất cảm ơn em nha 300 <laughs> anh em đang ngồi xem đấu giá hai băng ngáo hồng có gì ngoài kiếm bảo <laughs> được được tài nói con chắc đấy thì quạt bé gái không có tiêu luyện bảo thì có anh em nó đạo anh em đợi em tới em chia cái là anh em mình nhận lương nha à, lên thế giới ờ, giờ bây giờ ừ em quạt bảo nói không sao mày nói nó mới lên chuẩn <laughs> bị nãy quên nói em mang liền không thầy mà giờ nó bỏ server rồi Ừ. Thằng, mặt lạ thằng thà đánh giận quá anh em mà sụp kịp là chóng mặt quá Trời, cái đó bạn lần lên kiến đánh anh quấn hồi bị gờ rồi mai đi lão đi anh, hợp lý đấy Nó, nó cầm cái gậy nó đập ghê quá, chóng mất cơ mặt <laughs> Không, anh, anh, anh, anh, anh này đã chuyển qua cái bàn rồng á, nó quýt mấy đây, nó mới ờ. đẹp Cái băng rồng tao ba nghìn chiếu tay đấy nó bắt cái băng rồng ấy đúng rồi anh diễn cái bàn rồng mà nhìn cái nó quýnh mới vui sao anh sao sao sao anh nghe được rồi rồi sao mày tan chưa lúa đâu lúa lúa lúa đây từ từ anh anh anh chạy lại hỗ trợ tân thủ cho em năm vàng hả rồi à, quên, để, để, để, anh em trong thời gian này thì em đọc đến đâu anh em gì đó nhận nha anh em ơi về khả nhận nha à, đầu tiên sẽ là anh à, ba uh, ba đây ba ba sẽ nhận cái ak luôn nha ba ba tại vì là người kết bot là em cho nhận đầu tiên ba ba thì nhận một nghìn xu này hai con này cộng với công là 170 cộng với anh AK là 170 ở à, tại em gửi đi hai em chín. dưới nữa xong rồi ba ba nhận lần này gần 2 kim anh em ạ. À. Ok. 170 209. Ba ba ok. Rồi, hai người này nhận trước. Anh ba ba đâu rồi. Ba ba Tương Dương Nam anh ơi. Ok. Anh, Ok anh ơi, đợi một chút. Bữa đâu mày đâu? Rồi đến Tâm Thánh xong này đến Tâm Thánh được khởi lột. Rồi. Đúng rồi, ok cái nào nhiều lượng ok nhanh ba ba đủ nha không thiếu nha rồi tiếp tục em sẽ đến lên tam thánh tam thánh uh, tuần 8 giờ tam thánh không có nha anh ok ok chính xác mà, đang đâu mà anh ta đang lãnh lương đây đây em đưa đây đây đây đứng ở đây nè tiền vào à rồi chính xác ok ok rồi tam mất đa còn chiến đúng không em kiểm tra ngay để em chụp Công thành chiến Tamada Ok Tamada chưa nhận này à, Còn Tamada mà hôm nay nhận chở của anh Cái túi mà trong ngày hôm nay nó hết hạn rồi Cái túi mà của Thành đó Hết hạn rồi Tắm rửa rồi anh vào Còn nem dâm su Đúng rồi tắm rửa rồi Thằng thằng thằng thằng dạ. thằng thằng đâu rồi nhanh nhanh à, ờ, Ok vô trận Tam thắng rồi dạ, dạ, Vô ma Rồi Vô ma là đưa nha Vô ma à, okay. Công thành này Tamada này nem châm su này Đó anh ơi Tam thắng này Đâu Đây Rồi Cái băng Cái băng của mày xong em ghi hai người nha Tamada này thiếu cái kia là hết hạn rồi đây bot này xong đồ võ đang bán em ok ok rồi tiếp tục này đúng rồi ta thích áo địch thái đi chùa đêm ơi đi chùa em sẽ đọc tên tiếp theo à, tiếp theo à, ghẹ ghẹ ngáo ghẹ ngáo vũ đợ ghẹ chỉ được tuôn một nè ghẹ không có tuôn hai nha ghẹ tuôn ghẹ tuôn một nè ờ, ghẹ có online ghẹ không ai à, nhận này 209 này ghẹ này 209 xu giờ dạ. không anh tiếp tục giờ mình lốc vài con đồng nát và sẵn thôi à, lốc đồng nát vào vũ đờ nè tiếp tục nè lùm lúa trời ơi cái ba à, no mod kinh ơi à cái ba có rồi lùm lúa no mod gì mà em ờ. <laughs> em hay chưa có rồi kìa xong nè đâu đâu lùm lúa nó mất đâu lùm lúa nó mất đâu ok đúng rồi phải bao nhiêu game vậy ui đi con mẹ nó ta đối dạ dạ là năm gương bao nhiêu game vậy để để đi mẹ nha nó <laughs> đừng gì đừng gì đừng gì một một năm anh Ôi, hai đôi giày liên tục mà. Em bi mừng cho anh, bi mừng cho anh. mình ăn hai đôi giày luôn, mà cái thằng. Em cũng có. Tài tài em ơi, tài nhận hai công em ơi. Lúa đâu? Đánh cho bi luôn, đang kiểm tra bi. Có cái bàn đồ anh Có cái bàn đồ anh Bi, Bi được tuấn đào nha Tài ơi bây tuấn hai không có nha Nghiệp này bình Này này chính Bi này, Bi tuấn đầu 170 xô Tuấn hai không thấy Xin chào dạ, dạ, em ơi ờ. ờ Của Tài này, hai tuấn cá mạch này bây thì à, tuấn đào thôi Đây, tuấn sao không có thằng thằng thằng thằng thằng thằng thằng ăn kinh cho đây cho cái cái bang này ở ờ, chụp cái chùa Thiếu Lâm ấy à chùa Thành Đô ấy bốn trăm 431 một này okay. lên Hoa à? Sơn đi ok bang cặp phong ôi mới đây chơi cặp phong hả à, em mới đây cặp phong ngon ngon cặp phong ngon em không em bốn cái dây cặp phong lúa giao nhận này anh bắt lúa làm gì vậy lúa là đầy đủ hai tuôn ok Trần Lũ ơi Lũ hai tuần đấu anh ơi Tiếp theo Cầu Ăn Bon Hùng Nghe mi Kiếm Lơ Việt Dương Anh em nhà Tương Nam đọc tính đơn giao dịch em ơi Rồi Lê Việt Dương giao dịch Dương rồi má tuần này Dương Ủa, hai mới, tuần. mới lãnh lương à, của giá đâu không Khải? Mới lãnh lương tuần bớt một tuần tới hai anh ơi. Ôi giời. 70 xu. <laughs> Còn cái mà lương thiên tử đó là chưa phát đâu, lương tử em sẽ cầm quỹ ban ngày mai em sẽ chết phát anh ơi. Dương xong hai tuần nè. Anh quá, ăn ăn ăn quá. Đợi em đọc tên, chưa tới tên anh ơi. Rồi xong này. Anh Hùng em mới kiếm đâu rồi? Ai không online nhận sâu nha. À, ok, cộng bên Lê Quỳ Dương xong này on kin này gì nhận em ơi. Rồi On kin gì hai tour này em ơi. Dạ, dạ, dạ, không đi thử nhá. Không đi thử Dương Dương nhá. Anh em có tên gì nhận này em ơi anh em nào mà chưa nhận được thì tí nhận sau không sao hết không có mất Kino on Kino em chúc anh em nghe em em nghe anh ơi ok ok anh ơi bắn được thành đô này em không bay giờ đâu anh về công thử tương dương của em ví dụ là có ai muốn chạy em cứ gọi em nhé ok à, minh 50 cent đây minh uh, à, 50 sen Em chỉ tên gọi anh Khải Bác Kiều Phong gọi đầu Doraemon nhìn đi Nam ơi Con Kinh Han Tôn nè Giờ đến mình đi mã Mình đến mình đi mã Hỏi xem cái <laughs> cầm phong là của ai Để em tới em tới em kinh để lại em cho ác xem giao luôn ờ thêm được đây đây đây có có đồ gì con kinh giao dịch lại em ơi à em dịch lại kinh hai hai tôn có mặt này ngon anh cặp này ngon à ờ, cũng được mà cũng được cũng được rồi ờ, bất kỳ phong Bách cực phòng hai tôn Đợt ra nhiều cái cầm phong Ờ Quân ba nào ra anh ba im lặng ờ, Thằng kia sợ xin gì im lặng thế Ờ, ờ, ờ chưa bảo mà Nó chui đấy từ lâu lắm rồi cùng tao mà mày chưa Bách phòng hai tôn À, má nghỉ nghỉ, nghỉ chơi hết năm mờ hết năm mờ chưa ai được gì nữa hai được gì nữa ba đâu ba, cái đai lôi khung luôn phải lồn không phải lồn ờ, lắm lôi khung nha hai cái kìa Sài Gòn vô cho Sài Gòn ơi gọi Sài Gòn được mấy tuôn Sài Gòn một tuôn rồi Sài Gòn hai tuôn lạnh lạnh lạnh anh là hết ly anh ra anh anh anh phong ơi anh ba lấy hết cái xui rồi giờ đến em ôi rồi Đây. cuối đâu xem nào Cháu ờ, Thiên nữa Chai em Doraemon Giờ em ơi Doraemon Doraemon Hai tuôn Đâu thật Đây em đây nè cũng má em hai cái áo thiên luôn và nội ra hai áo thiên hả hai áo thiên đó đi áo thiên rồi rồi hơi mon xong này tình anh em tình anh em mai anh bảo hoàng dung quýnh pin có được dây chuyền 50 à, con à, lông phái nè à, dây chuyền ngũ đồng Ôi, hai cái áo năm mươi sen em coi năm mươi sen mấy à, áo ui ờ. trời ba cái áo <laughs> minh được tuân sâu không dây chuyền của luôn cũng ngon lắm các bạn mười ba đó đó minh được tuân ờ. sâu rồi hai lẻ chín đúng được cái này cứ gạt được cả tầm khoảng à, mười kim rồi minh sâu này Di chuyển qua, di chuyển qua động. Chú phượt, chú phượt. Rồi, giao diện một củ quá. Rồi. Nỗ lực 400. Anh em đầu tơ nhìn nhận anh em ơi, mai anh bảo dịch mai anh bảo ơi. đánh có một lần nữa anh em à, đi lên nha. Mai anh bảo này kiểm tra lại man bảo mai tôi má kiểm tra, sao ra mấy áo này anh phong cho em mua đồ Một. mà chắc biết chừng nào mới được trả <laughs> tao tao nhiều lắm rồi đấy ok nhiều lắm rồi đấy mà bảo hai tuần nhiều lắm rồi bây giờ <laughs> bây giờ ra giá anh em giá anh em ghép chung chứ ờ. dạ dạ anh em mặc chung mặc chung mày bảo mày em hùng hai gương với em hùng hai gương <laughs> chia hai bốn sáu ba năm bảy nhá <laughs> rồi gia cắn lượng em kiểm tra coi gia cắn lượng <laughs> anh Tùng Gia Cát Lượng, anh hoàng Dung nè, Tài Gió, Bờ Che, Sài Ma Đông Phương bại gì đây em ơi Còn vài người thôi à, Gia Cát Lượng Anh Gia Cát Lượng hai tuôn À, cái, cái nấu ngà mì không ra Ờ, nấu ngà mì không ra nè Ai đi giày thiếu lâm bao giờ không? Cẩn thận đấy Gia Cát hai tuôn nhau chuyện anh ơi một hai ok đâu còn lãnh lương gì không khải để đi ngủ à không không hết anh ơi à. ở dương mà đi ngủ á nhìn chơi thì giờ làm gì à à khoan vâng, khoan em tường thụ em em như là anh hai cái đường à, hai cái đường kim nữa bây giờ là anh anh tùng ơi dương gì ờ, ở ờ, ờ, hai đường ngoài kia ngoài á bảo đường hoàng kim á anh ừ bảo, bảo... Đường... Ờ, đi thế nào cái gì anh nó gãi gì anh nó gãi gì nó gãi gì từ từ từ từ giờ mới mở từ từ từ từ cái cậu ghé ban em xin đó nha rồi tiếp theo nè anh uh, Cuốn Bin Tài Gió Bờ Treo Trà Ma Đông Phương N Kiếm Nam Lão Tam Về Tương Dương Nam dặn anh em ơi Ok Thằng lúa đâu rồi, mở chưa anh em Đây đây, em hết kim rồi Còn một số anh em nữa anh nào có bốn kim cho mượn á Anh Cuốn ơi, anh Cuốn ơi hết kim rồi cho mượn hết trơn rồi à. Ủa anh cuốn này anh nói trung tâm anh nói trung tâm anh nói trung tâm à, anh cuốn anh nội bốn game ba cho em một bốn kim kim đâu cho Ok anh em ơi, còn một số anh em nào chưa nhận thì đỡ nhận sau anh em ơi Ok anh em ơi, lần này thì đấu giá thiên tử lên nọ thì Khải đỡ dành vào quỹ ban ngày mai phát lương tiếp tục nha anh em Còn nãy giờ là đấu giá phát lương ờ, hai rương hồng kim môn phái của ngày hôm nay Ban mình đã ăn được hai rương kim môn phái Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video nha Chúc anh em luôn xem video vui vẻ nha anh em Nói chung là mọi đợt ngày đến 19 giờ 15 phút anh em đều xem thì à, vào kênh youtube Khả xem thì Khả cảm ơn em rất nhiều nhé chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha mọi người đó qua 12 giờ là ngày mới nha anh em ở tài gió này về tài võ ngay tài võ mấy công một hai ok tài võ hai công một bảy mươi cộng hai là chín xong ta gió ơi tay gió giúp cho ta gió ơi hoặc là bốn cái áo kế nghiệp đây là chưa nói gì này em sáu cái áo <laughs> em ờ, năm cái kế nghiệp một cái hâm thiên ta gió hay không? còn em nào chưa đọc tên còn em nào chưa đọc tên năm gì tương dương nam nhận luôn em ơi trương thanh phong gì nhận em ơi xong ta gió này em chưa dập được chán ngưỡng cái con đó là ok rồi